và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục thực hiện một cái video đó là nướng đồ ăn các bạn ơi Hôm nay mình sẽ thực hiện một cái video nướng đồ ăn, nướng cá viên chiên Cá viên chiên nướng siêu cay nha các bạn Thì trước giờ cá viên chiên mình chỉ chiên thôi Chứ uh, chưa bao giờ mà mình thử nướng đó Nhưng mà hôm nay mình sẽ thử nướng cá viên chiên xem cái cảm giác ăn nó như thế nào nha các bạn Thì tất cả mọi thứ trong clip ngày hôm nay mình đã chuẩn bị đâu vào đó xong xuôi hết rồi Thì bây giờ mình sẽ review xem mình đã chuẩn bị gì trong uh, cái clip mà nướng cá viên chiên ngày hôm nay của mình nha các bạn ơi Thì ở đây mình đã chuẩn bị một bịch cá viên chiên Đó, đây đây là mình đã đổ ra rồi nha các bạn đó một trái viên chiên nó tầm khoảng như thế này những ờ, cái viên chiên nó bé bé như thế này nè các bạn rất là đã nhìn rất là đã luôn và bên đây mình sẽ ướp chiếc hũ sa tơ mấy lần trước mình cũng sử dụng cái hũ này để mà mình ướp đồ nướng nhưng mà mình sử dụng cái hũ to hơn các bạn đó nhưng mà hôm nay cái à, mình chiên này nó cũng không có nhiều bây giờ mình sẽ à, sử dụng cái lọ bé bé như thế này để mà mình ướp uh, số cái chiên ở đây và đồng thời bên đó thì mình có chuẩn bị một số rau để ăn kèm với cái viên chiên nướng này các bạn dưa leo rồi rau thơm các kiểu các bạn ơi đó rồi bên đây là mình đã chuẩn bị một cây với súng ga để mà mình nhúm lửa có thể nhanh hơn đó và bây giờ mình nhúm than trước đó bên đây mình có chuẩn bị một đống củi nữa và bây giờ mình sẽ ờ, nhúm lửa trước có than để mà mình nướng cái này nó sẽ lẹ hơn chứ mình ờ, thật sự mà làm xong mà ngồi đợi than thì nó rất là lâu các bạn ơi rất cực kỳ lâu luôn đó bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nhúm than trước nha các bạn lửa cháy rồi các bạn ơi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình à, ướp cái ăn chiên nha các bạn đó mình sẽ ướp cái ăn chiên với hũ sa thái tôm như thế này ok các bạn ơi thì bây giờ mình sẽ ướp cái uh, à, cá ăn chiên các bạn ơi đó bây giờ mình sẽ khui này ra nha các bạn đó, cái hũ rất là bé bé luôn cái màu nó phải nói cực kỳ đẹp ướp nhiều nhiều xíu cho nó ngon nha các bạn ơi giờ mình sẽ trộn đều lên phải nói là cực kỳ thơm bạn thấy không màu cực kỳ đẹp luôn rất là đẹp rất là hấp dẫn luôn các bạn rồi thì bây giờ mình sẽ để đây ướp một chút xíu rồi sau đó mình sẽ sử dụng những cái xiên que như thế này để mình xiên vô và mình sẽ đem đi nướng cho các bạn xem nhé các bạn ơi ok xong rồi bạn ơi sau một hồi mình sỏi thì được như đây nè các bạn nó là nhìn cực kỳ hấp dẫn cực kỳ ngon luôn rồi bây giờ à, đã có than than cũng đã chuẩn bị xong cái viên chiên mình cũng đã xóa xong rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình bỏ lên mình nướng cho các bạn xem nha các bạn thật em nào ok xong rồi các bạn ơi đó tất cả mọi thứ à, mình đã à, xong xuôi hết rồi đây những cái cây mà mình vừa nướng nữa các bạn phải nói là cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn ơi đó rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ăn thử xem cảm giác nó sẽ như thế nào nha các bạn à, Nếu như các bạn thấy cái mâm trái viên chiên của mình dẫn nó ngon Thì các bạn hãy để lại một like và chia sẻ video này giúp mình nha Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều Ok bạn thì bây giờ trời nó mưa luôn các bạn Các bạn như nào đó mưa rất là to luôn và bây giờ mình cũng đã làm xong cái mâm này và bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem và tiếng mưa nó hơi ồn thì các bạn hãy thông cảm cho mình nha ok cảm ơn các bạn rất nhiều và bây giờ mình sẽ thử một những cây đầu tiên các bạn Đó. cây đầu tiên như thế này các bạn nó là cực kỳ rồi bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn xem